Chào hello mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel mình Mình là Cao với mình Thì hôm nay mình uh, sẽ chơi một thể gọi game Surf Simulator một lần nữa Mà không biết đây là game Simulator không Em nói quay quen quen quen nên này kem à oh, ăn ui mình liếm vài phát nó tăng lên ba cái à mình liếm vài liếm vài phát nó tăng vài tăng cao vãi ui càng liếm càng dài càng cao lên càng liếm nó càng à, thọt ra đấy bán đạo vậy kem bán đạo trên từng hạt gạo What the hell? ơ, ờ. À. Đây là gì? Đây là gì? Chịu không có tôm. ơ, ờ. À. Kem này gì à? Liếm kẹo à? Liếm kem nhờ? What the Ok. Chạy nhầm solo kẹo ai cu ai nhầm kẹo kẹo ai dài hơn. Càng liếm càng dài. rạo không? à, ui di chuyển luôn flavor strawberry mình cần ờ, thêm ấy thêm coi à coi là cái kia gì ok ui à để mình uh, dùng cái auto click á ok tìm auto click đâu ta ở à, đây auto click à, chuyển khác đi à, gì à enter không chuyển được đi không ở đây enter đi ok bây giờ vào game on ok bật auto click à nào auto click vậy ơ không được cái gì à? Kem, kem, kem lắc rồi À từ Xeo, xeo kem oh, mới biết, mới biết, mới biết À, xong, à Hiểu rồi Xong phải mua cái uh, ba lô kem đằng sau lưng mình ấy Xong rồi bán đi xong lấy tiền, ngon cu Hiểu, hiểu, hiểu lại bán tiếp rồi đừng đừng lay đừng lay farm Đấy, ăn xong bán luôn ok sẽ đợi là cái này khá lâu anh em ơi ok 2000 years later ok thì uh, sau uh, à, 2000 năm bú kem mình uh, bú được uh, rõ nhiều rất nhiều tiền luôn anh em ơi Đấy, bú bú nhiều kem cực Đấy, thấy tiền coi mình thằng như thần ok rồi gì nhở à, flavor này hay nhầm cồn oh ok tám tám nữa là bốn trăm bao nhiêu đó học okay, đi bù tiếp bù tiếp giống tiền cấm tiền ơ à, đậu xanh lát như thần à, đi bú tiếp đấy lúc bọn mình cũng ờ, đi kiếm mấy cái xu này đấy đây <coughs> sông gì ấy sông không một sông gì sông sông dâu ok đi một vòng nữa quay về xeo ok Đó. Ừ. cái nút kia về ở trên đường về lấy cái gì lại ok mình sẽ cần cái ờ, cái đâu đỏ này cái xu đỏ ok à, sell à sell luôn ok ok tiếp hmm. lấy xu tưởng tưởng lấy ok <coughs> anh lấy luôn rồi bú kem simulator ấy kia rồi mình tên bà đó mình vừa nghĩ ra càng cao hơn cả người anh xem Hãy cao bằng gần một người mình cái ôi có hôm qua kìa mà không ai lại thấy ừ, hôm qua hôm, hôm qua gì ui ba chín luôn ngon vãi Ui, mình thích hộp quả vậy Hộp quả nó hiếm, chán đời Mình rất thích chơi mấy cái thể loại uh, simulator Đấy <clears throat> Đấy, bây giờ cao, cao đỉnh nhất là à, thằng này Đấy Phóc phóc phóc phóc phóc cái píp gì đó, tôi không quan tâm cái này mà lệ băng quẹt mắc kem ra đập đập nhau hay 음. 어, 소가. hai nghìn của ai hai nghìn total scoop á chắc là cái này ở đâu chịu người cũng đều quan tâm sale rồi phải mua kia là shop ạ à. côn rồi ngon luôn rồi mua này đi cái gì mua từ trước thì dùng rồi xong đấy nó có bị lắc còn là em cực kỳ ức chế ok <coughs> enter hết bây tiền mình có cháo cháo từng nào à, ờ, tôi tao scoop hình như là cái ăn ăn này kia à ok yeah eat more ice cream to get more scoops ok không hiểu sao game tao cựa em khắm ảo à, diệu đây này mấy cái game tờ thì toàn toàn là game ảo à, diệu đấy rocket simulator như phột giống rồi đây cái này ăn càng bú càng dài phải ok mệt có gì có multi multi quá rơi đầu thì ngon rồi giải vãi cái mình học tự đi đi à không tự đi được đã auto click bây giờ về đi ok à, sao à ủa dài vậy ủa mình có mỗi vị vani chán giờ đi uh, tiếp cộng <coughs> 8 luôn cộng 5 luôn ok hmm. đồ cái hậu quả hiếm vậy ok hmm. ơ à, thằng bố lao ra mắt là trẻ trâu ơ à, nhiều đứa hay không à nó hay chiếm chiếm quả kem này quả ấy đang liếm mong bú ấy. kia quả cao vãi cái ma quật nhau ok đi về ok có hơn trăm total scope rồi à? chuẩn bị lên 200 ok bây giờ về à, về sợ tự đi chụp cái nào thì ngon đấy vãi không biết lên luôn mình lười lắm mình cho tự đi rã bãi luôn phải hai nghìn hãy mình chơi lầy luôn đi lên hàng cầu à, không ngã luôn bạn ạ sức quà hiếm vậy ta đứng đây người quay về chán đời bọn nó ký bó nên hơi đứng tự đứng cày cái chậm tám rồi Apang à, Quật nhau Ôi, đi thẳng phong quả phê Phải suốt này bắt nạt Không nghỉ luôn Ờ, có có ngon ngon ngon Ơ Đấy lag máy Ok Xèo Xèo ok thì đây cũng là kết thúc với đời mình Bố mãi không được kèm ok thế thôi em nhớ sub okay. like share subscribe các kiểu con là điều ok bye Hãy nhớ like, share sub cờ dai cho thằng Kazon nha không là chị các cu đó.